Ví dụ đầu tiên này, đề bài yêu cầu dùng định nghĩa để tính đạo hàm của các hàm số hàm số sau tại điểm được chỉ ra. Hàm số đầu tiên đây, fx bằng 2x bình phương trừ đi x cộng 2 tại x không bằng 1. Ok chưa? Thì anh này thì dễ quá rồi đúng không? Chúng ta cứ tuân thủ theo các bước này. Đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ví dụ số 1 này. Phần A nhá tính đạo hàm bằng định nghĩa này. Đầu tiên chúng ta gọi hay là giả sử delta x là số ra của đối số. Khi đó chúng ta tính ra được delta y. Delta y bằng gì? F của delta x cộng với x0. x0 ở đây là là một. Vậy chúng ta viết thành cộng với 1 trừ đi f của 1. Ok rồi. Để ý ở đây fx thì bằng 2x bình trừ x cộng với 2. Vậy f của f của delta x cộng 1 thì chúng ta bằng gì? Chỗ nào có x kèm gắn nó là delta x cộng với 1. Hiểu chưa? Vậy ở đây thầy sẽ tính x này trước nhá. 2 giữ nguyên này. Nhân với x bình phương thầy thay bởi delta x cộng 1. Tất cả bình phương. Ok chưa? Trừ đi x tức là trừ đi delta x cộng với cộng với 1 cộng với 2. Đó. Bây giờ tính F1, xong người anh F đầu tiên rồi, bây giờ tính F1, 1 thay vào này, 2 này, cộng với 2 là 4 này, trừ 1 đi là 3. Vậy nó sẽ thành là trừ đi 3. Khai triển hàng đẳng thức, rút gọn nó đi. 2 thầy giữ nguyên này. Đây nó sẽ là gì? Delta x tất cả bình phương cộng với 2 nhân delta x cộng với 1 trừ đi cái này chúng ta phá ngoặc ra delta x trừ 1 cộng 2 mà trừ đi 3 xong chưa nhân phá ngoặc ra sau đó mới rút gọn nhá 2 nhân với delta x tất cả bình phương cộng với 4 nhân delta x đây là 2 này. Cộng với 2 là 4 này. Đúng không? Thầy, thầy, thầy sẽ viết kỹ ra vậy. Cộng với 2 trừ đi delta x trừ 1 cộng 2 trừ 3. Đến đây chúng ta mới thực hiện rút gọn nhé. Delta 4 lần delta x trừ delta x vậy cộng với 3 lần delta x. Thấy chưa? Còn phần tự do này hết chưa? Đây là 4 này, đây là trừ 4 này, hết rồi.